chọn đời tuổi quý dậu nam mạng năm 1993 về tầm quan, luận xem số mạng con gà, mạng kim cung trấn sáng tìm thì ra, số này bất luận là ai mùa thu sinh thuận đố ai dám bì, nhưng mà nhiều kẻ hiền lành, ít ai ở giữ, gian manh bạo tàng, hậu vận có của mấy an, tiền vận làm có của kho chẳng còn, hai dòng cha mẹ mấy an, không thì chồng vợ khó toan một đời, năm xưa tận khổ đã thường, vận sau vổn chín, trời ban phước lành, anh em xung khắc hay dày, cô báo có của ta đây chẳng màng. Người cuộc sống cuộc đời tuổi quý dậu trải qua nhiều việc thăng trầm lúc tuổi nhỏ đường sự nghiệp tạo ra rất khó khăn nên an phận thì tốt hơn, không nên có nhiều hy vọng đến năm 30 tuổi trở đi thì tài lập tạo ra dễ dàng hơn và bắt đầu có phần thắng lợi, cuộc đời cũng bắt đầu đi lên được từ đó. Tuy cuộc sống có nhiều thăng trầm nhưng cá nhân bản thế thì sung sướng, ít khi có sự cực nhọc về thể xác, có nhiều khổ tâm về tinh thần hay lo nghĩ, thậm chí có nhiều lúc mất hẳn sự tin tưởng vào khả năng của bản thân mình. Tóm lại, tuổi quý dậu không trọn vẹn nhưng có nhiều tốt đẹp trong cuộc đời và trung vận và hậu vận có nhiều kết quả về tài lộc và gặp những điều tốt đẹp về cuộc đời. Tuổi quý dậu làm có nhiều tiền nhưng cũng tiêu hao hết. Vào trung vận gặp nhiều suy xẻo, tuổi này hưởng thọ trung bình vào khoảng từ 56 đến 68 là mức tối đa. Nếu ăn ở hiền lành phúc hậu thì sẽ được gia tăng niên kỷ, chán lại gian ác thì sẽ bị giam kỷ. Về tình duyên, về tình duyên tuổi quý dậu cũng có nhiều khe khát và buồn não. Những diễn biến trong suốt cuộc đời về tình duyên của bạn căn cứ theo tháng sinh như sau. Nếu bạn sinh vào những tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch, cuộc đời bạn phải bị 3 lần thay đổi về tình duyên. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, tháng 2, tháng 7, tháng 10 và tháng 11, âm lịch, bạn sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào những tháng 3, tháng 4, tháng 8 âm lịch, bạn sẽ hưởng được hạnh phúc lâu bền và không có thay đổi về vấn đề tình duyên. Về gia đạo công danh, về công danh lên bổng xuống trầm trong suốt thầy trung vận nghĩa là từ khoảng 20 đến 30 tuổi, qua 36 tuổi trở đi thì vấn đề công danh mới có cơ hội lên cao. Gia đạo có nhiều thay đổi, thời tiền vận, đến trung vận cũng chưa chắc được yên. Phần gia đạo có nhiều rối răm về hậu vận mới được được yên vui và an vui. Sự nghiệp cũng có khi lên cao nhưng cũng có khi xuống thấp, tiền bạc ra vào bất thường, có vào nhiều và cũng có ra nhiều cho đến năm 36 tuổi trở đi thì vấn đề tiền tài sự nghiệp mới được vững chắc. Những tuổi hợp làm ăn, trong việc làm ăn hùn hợp hợp tác bạn nên chọn những tuổi sau, quý dậu đồng tuổi ất hợi, đinh sửu đây là những tuổi rất hợp cho việc làm ăn và bạn sẽ thành công trong cuộc đời về tiền bạc cũng như về công danh và sự nghiệp của bạn. Lựa chọn vợ chồng Trong việc lựa chọn vợ chồng cũng rất quan trọng và liên quan cho đến cuộc đời của bạn. Nếu bạn chọn lựa được những người phù hợp thì có thể đẩy mạnh cuộc đời lên cao, tiền bạc cũng như về tình cảm dồi dào. Những tuổi này rất hợp cho sự làm ăn của bạn, đó là những tuổi quý dậu đồng tuổi, ất hợi, đinh sửu, kỷ mão, tân kỵ, tân mùi. Nếu bạn kết duyên với tuổi quý dậu và ất hợi, hai tuổi này rất hợp với đường tàn lộc, khi ăn ở với nhau năm sau sau đó sẽ làm giàu. Nếu bạn kết duyên với tuổi đinh sửu và kỷ mão, được may mắn về việc làm ăn, tiền của dư giả và cuộc sống có phần lên cao về hậu vận. Nếu bạn kết duyên với tuổi tân tỵ và tân mùi, cuộc đời đầy may mắn và sẽ thành công lớn trên con đường sự nghiệp tiền tài tài giàu sang. Những tuổi trên từ tuổi tân tỵ hào con thiểu số còn những tuổi khác đều đông đủ. Nếu bạn kết duyên với những tuổi giáp tuất bính tý, canh thìn thì cuộc sống chỉ có thể phát đạt lên đến mức trung bình đủ ăn đủ mặc mà thôi vì những tuổi này chỉ hợp về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc. Nếu bạn kết duyên với những tuổi mậu dần, nhâm thân, canh dần, giáp thân thì cuộc sống của bạn sẽ nghèo nàn, khó thoát được cảnh bần hàn, khổ sở suốt đời không được khá. Có những năm rất xung khắc với tuổi bạn, luận việc không nhân, không thành hay thành thì phải chịu sự xa cách, xa vắng, khó mà ở với nhau chọn đời được. Đó là những năm mà bạn ở vào các độ tuổi 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi. Những năm này là những năm khắc tuổi về đường tình duyên. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch thì cuộc đời bạn có số đào hoa, có nhiều thế thiếp hay tình yêu hay ít ra cũng đa đoan về việc vợ con. Những tuổi đại kỵ, những tuổi xuất xung khắc và đại kỵ trong cuộc đời bạn như tuổi nhâm ngọ và canh ngọ, hai tuổi nhàn rất xung khắc và đại kỵ, không nên hợp tác làm ăn hay kết duyên đều không tốt, ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi quý dậu nên xuất hành vào những giờ chẵn ngày lẻ và tháng chẵn. Nếu bạn xuất hành đúng như trên thì sẽ gặp được nhiều thắng lợi về tiền bạc, tình cảm cũng như về mọi dự tính, mọi việc đều được nhiều tốt đẹp những diễn biến từng năm. Từ 24 đến 26 tuổi và năm 24 tuổi, cuộc sống có phần phát triển về tài lộc vào những tháng 6 và tháng 8 sẽ có hoạch tài thâu lượng được nhiều kết quả về nghề nghiệp. Tháng 12 hơi khó khăn một chút, vào tuổi 20 năm được khá tốt, tuổi này vào những tháng đầu năm thì tốt làm ăn thâu lượng được kết quả, nhưng trong gia đạo bất an những tháng cuối năm vẫn bình thường. Tuổi 26 không được tốt vào những tháng riêng và hai, nhưng những tháng khác được tốt. Từ tháng 8 trở đi làm ăn khá tài lập dồi dào gia đình êm ấm. Từ 27 đến 31 tuổi, vào tuổi 27 chọn năm hoàn toàn phát đạt. Vào tuổi 28 hay đẹp về đường công danh lẫn tài lộc. Những tháng 5 và tháng 6 khi đi xa, giao dịch tiền bạc sẽ mất. Năm 29 tuổi, cả năm chỉ vào mức độ trung bình. Việc làm ăn không được khá lắm, tuy nhiên, về phần tài lộc và tình cảm được yên, không mau tốn và cũng không thông nhiều lợi năm 30 và 31 tuổi, những tháng đầu năm của 30 có đại nạn nhưng cẩn thận đề phòng trong sự giao thương và xuất hành vào những tháng đầu năm. Vào 31 tuổi, toàn năm bình thường mọi việc đều ở trong tình trạng bình thường mà thôi. Từ 32 đến 40 tuổi, năm 32 tuổi khá hay đẹp, những tháng tuổi năm có thành công to nên giao dịch giao thương sẽ có nhiều lợi. Năm 23 tuổi có thể làm ăn cũng được khá tiến triển, nhưng nên tránh vào những tháng 6 và 7 nên cẩn thận trong việc giao du nghề nghiệp. Năm 34 và 30 năm được toàn vẹn, sự làm ăn chỉ vào mức độ trung bình mà thôi. Hai năm này bạn có thể tăng thêm sự phát triển nghề nghiệp thì tốt. Năm 30 năm tuổi có kỵ vào tháng 9, không nên xuất hành đi xa hay có đau bệnh bất ngờ. Năm 36 và 37 tuổi, hai năm này có sự suy sụp đôi chút về vấn đề tài lộc hay tình cảm có thể phát triển khả năng nghề nghiệp. Nhưng nhưng nên đề phòng việc tiền bạc coi chừng hao tài tốn của. Năm 38 và 39 tinh thần bị dao động mạnh, gia đạo không được yên ổn như mọi năm, nên cẩn thận vào năm 38 tuổi trong gia đạo có người bị đại nạn, 39 tuổi yên ổn hoàn toàn. Năm 40 tuổi khá yên tĩnh về tâm trí cũng như về tài lộc lẫn tình cảm gia đình từ 41 đến 45 tuổi. Tuổi 41 thường hay đau bệnh có xung khắc và đại nạn vào tháng 10 đề phòng tháng này có đại tang. Năm 42 và 43 không xảy ra việc gì quan trọng, trừ việc gia đình năm 42 tuổi có hao tài đôi chút. Năm 44 và 45 khó khăn về tiền bạc không nên đi xa hay phát triển làm ăn vào hai năm này, sẽ bị thất bại mà không thao lợi được nhiều kết quả mình mong muốn. Từ 46 đến 50 tuổi, khoảng thời gian này không có nhiều may mắn về nghề nghiệp công danh, có thể làm ăn vào mức bình thường, không nên đi xa hay giao dịch tiền bạc sẽ bị mất trong những năm này, gia đạo bất an. Yeah.